và đặc biệt lại mời thầy Thái Minh lên để nói chuyện với các bé. Đây là một cái điều mà thầy Thái Minh rất là tâm đắc. Vì à, các thầy cứ buông tay xuống đi, các bé cứ bỏ tay xuống, các con ngồi thật tự nhiên. Vì đây là cái điều mà thầy Thái Minh rất tâm đắc. Trước đây thì à, trước khi mà thầy Thái Minh đi tu thì thầy Thái Minh cũng là thầy giáo đứng trên bục giảng của trường đại học cho nên là cái nghề giáo của thầy nó vẫn cứ theo mình <laughs> đến bây giờ thầy làm sư sư thầy ấy, thì cũng vẫn là thầy giáo và thầy rất là yêu quý học sinh cho nên chùa Ba Vàng thì thầy có thành lập hẳn một cái ban gọi là ban giáo dục thanh thiếu niên nhi đồng để chăm sóc tuổi trẻ thế hệ trẻ này à, những năm vừa qua thì lớp tuổi trẻ về với chùa rất là đông đông lắm ạ những ngày thứ bảy chủ nhật thì hàng ngàn mấy ngàn bạn ở các nơi về về chùa lễ phật này tham quan vãng cảnh này và mời các thầy nói chuyện về đạo phật về đạo làm người để cho các bé được học được hiểu thêm thì nhà chùa thì trong những năm vừa qua đã làm rất tốt cái vấn đề này nhất là các cái khóa học khóa tu mùa hè khóa tu mùa hè thì đông vui lắm các bạn ở hải dương lên là tỷ lệ đông nhất trong cả khóa đấy một khóa khóa mấy nghìn bạn thì hải dương phải tỷ lệ đến một phần một phần năm một phần sáu đấy. còn lại là chia ra cho các cái tỉnh tỉnh khác rất là đông và lãnh đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về chùa đó rất là khen cái chương trình học hè của chùa. Chương trình học hè của chùa thì cũng đã được Đài truyền hình Trung ương về làm phóng sự và cũng đưa lên nhiều lần. Thế thì hôm nay cái duyên mà thầy trò của trường Tứ Cường về thăm chùa lễ Phật và mời thầy Thái Minh nói chuyện thì đối tượng thầy Thái Minh nói chuyện chủ yếu là các bé học sinh để các thầy các cô thì cùng ngồi dự để, để xem các em học thế nào nghe thầy thái minh nói chuyện thế nào ở đây là từ lớp mấy đến lớp mấy nhỉ lớp sáu bảy tám chín đúng rồi à, ở đây các, các, các bé bây giờ thầy gọi các, các con là các con nhé à, các con đã bạn nào về chùa ba vàng rồi giơ tay thầy xem nào Ồ, oh, cũng khá đông. <laughs> Đấy, rồi, các con buông tay xuống, Thầy cảm ơn. Như vậy là rất nhiều bạn của trường Tứ Cường biết chúa Vàng. Có ai về chúa Vàng tu học khóa tu mùa hè rồi, giơ tay thì xem nào. Có ai về đây? Chưa <laughs> có ai. <laughs> Thế là chúa Vàng của Thầy Thái Minh là là chưa đặt chân đến đến trường Tứ Cường được rồi. Nhé, nhưng mà Thầy, thầy, thầy tin là à, sau buổi Thầy Thái Minh nói chuyện hôm nay, thì khóa tu mùa hè năm 2019 này nhá, sẽ có các bạn là học sinh của trường trung học cơ sở Tứ Cường nha về chùa tham dự khóa tu mùa hè. Thầy thì thầy mở ba khóa, một, một năm là ít nhất là ba khóa, khóa dành cho học sinh cấp 2. Nhưng mà cấp 2 cũng phải tương đối lớn là từ 12 tuổi. 12 tuổi là lớp mấy nhà cô giáo nhỉ? Lớp 6. Đấy, thế là đúng cái tuổi các bạn đây này, lớp 6, 12 tuổi trở lên đã, cho đến hết lớp 9, đấy là cấp 2, là dành riêng cấp 2. Một khóa dành cho học sinh cấp 3 là từ lớp 10 đến lớp 12 và một khóa nữa là dành cho sinh viên đại học. Năm nào cũng Thầy tổ chức ít nhất ba khóa, có năm đông quá thì phải thành bốn khóa. Thế mà có những khóa là mấy nghìn bạn trong cả nước, cả miền Nam, à, rồi ở Đà Nẵng, ở Huế các bạn cũng ra đây, cũng tham dự khóa tu mùa hè của chùa. Thầy Thái Minh là hy vọng năm nay Thầy Thái Minh sẽ được đón các bạn của trường Trung học cơ sở Tứ Cường nhé. <laughs> Thế thì à, à, các con á, sẽ vào trong cái trang trang mạng website Chùa Ba Vàng, Chùa Ba Vàng nhé, con đánh chữ Chùa Vàng xong vào cái trang chủ Chùa Vàng rồi vào chương cái chuyên mục là khóa tu mùa hè để các con đăng ký nha, đăng ký nhà chùa là cho đăng ký trên mạng hết Đấy, và khi các con đăng ký xong rồi xin phép bố mẹ là năm nay là con được ờ, ba lô túi sách là về chùa Ba Vàng để khóa tu mùa hè và thầy là đài thọ hết các con không phải đóng góp một cái lệ phí gì hết về chùa Ba Vàng là không phải đóng góp một cái lệ phí gì trong cả khóa tu khóa học nhé một à, khóa học là 7 ngày ờ, và các con sẽ được trải nghiệm rất nhiều các cái chương trình ở chùa và thầy thì mời cũng rất nhiều các diễn giả nổi tiếng nhà về để nói chuyện cho các con, chia sẻ các kỹ năng sống, rồi cách học, rồi có rất nhiều chương trình tìm kiếm tài năng, vui lắm. À, các con chỉ về hai hôm là trở thành con người rất là khác, có khi trở thành giống như là một diễn viên rất là tài năng rồi đó. <laughs> Đấy. Thì các con về bây giờ xem vào cái trang khóa tu mùa hè Chùa Ba Vàng của những năm trước, các con sẽ thấy các bạn về đây cực kỳ vui, rất vui này, cực kỳ vui. <laughs> Ồ <laughs> dè, rất là vui nha. Các bạn thích lắm. Thế hôm nay thì Thầy Thái Minh sẽ chia sẻ với các con cái gì đây nhỉ? À, bạn nào nhớ được cho Thầy là bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng mấy điều nhỉ? Ai dung xung phong giơ tay cho Thầy cái nào? Xung phong, mạnh dạn thế nào? Không có gì ngại cả, về đây là như trong nhà. Các con giơ tay xem là bạn nào nào? Hình như Thầy nhìn thấy có bạn gái nào đấy, đấy, đấy. Con giơ tay, đứng lên đi. Ai chuyển mic cho Thầy cái nhà? Dễ mà. Con đứng lên đi. Con nói à, bác Hồ dạy Con thưa Thầy là bác Hồ dạy chúng ta năm điều ạ. À, con tên gì nhỉ? Con tên là An Thị Huyền Trang ạ. Ngọc Trang hả? Huyền Trang ạ. Huyền Trang à, Huyền Trang nói thầy năm điều bác Hồ dạy để cho mọi người nghe xem đúng không nào. Thầy là điều một là yêu tổ quốc, yêu đồng bào. Điều hai là học tập tốt, lao động tốt. Điều ba là đoàn kết tốt, kỷ luật tốt. Điều bốn là giữ gìn vệ sinh thật tốt. Và điều năm là khiêm tốn, thật thà, dũng cảm. Ạ. Đúng chưa mọi người các bạn? Đúng rồi, cho bạn Huyền Trang một tràng pháo tay. Thầy cảm ơn con. Con học lớp mấy? Con học lớp 8 Con học lớp 8 rồi, lớp 8 nhớ được năm điều Bác Hồ dạy là rất tốt. năm điều Bác Hồ dạy này thì con kiểm điểm bản thân đến bây giờ con thực hiện được mấy điều rồi kiểm điểm một cách trung thực này bốn ạ bốn điều còn điều nào con cảm thấy chưa được làm tròn chưa được khiêm tốn ạ à chưa được khiêm tốn mà trong đấy là điều cuối cùng nhưng mà chỉ chưa khiêm tốn thôi còn thật thà dũng cảm vẫn có đúng không thế thì đại chúng cho bạn và huyền trang chẳng có tay nữa đi thế là rất tốt rồi con như thế cũng là cháu ngoan bác hồ được rồi đấy nha chỉ khiêm tốn một tí nữa nha là đủ tiêu chuẩn cháu ngoan bác hồ nhé. mà là cháu ngoan bác hồ là về chùa là thầy thái minh sẽ có phần thưởng đấy nha rồi thôi đại chúng cho bạn trang một tràng vào tay nữa đi thầy cảm ơn con con ngồi xuống thế bây giờ thầy hỏi các con là các con thì biết năm điều bác hồ dạy phải không à, thiếu niên nhi đồng rồi bây giờ các con có muốn nghe thầy thái minh nói xem đức phật dạy các con cái gì không các con muốn nghe không có đức phật cũng dạy cho các con năm điều đấy các con ạ cũng dạy các con năm điều đó. các con à, thấy đức phật có cao quý không đúng rồi vừa lấy các con có được tụng kinh chưa nhỉ tụng kinh lại lễ phật đấy đấy ai thế đức phật vì cao quý cho nên mới được tôn thờ đó nếu mà không cao quý không ai tôn thờ giống như ở việt nam chúng ta đấy thờ tượng bác hồ là vì bác hồ cao quý hay chúng ta thờ ông bà ông bà cao quý là sinh ra cha mẹ của mình à, cho nên mình được mình mới thờ thì đức phật cũng thế là cái bậc rất là tôn quý cho nên được tôn thờ những lời dạy của phật rất là đúng rất là cao quý cho nên mọi người đều rất thích nghe lời Phật dạy và thực hành lời Phật dạy. Các con thực hành năm điều Bác Hồ dạy là các con trở thành cháu ngoan của Bác Hồ. Và hôm nay Thầy Thái Minh sẽ nói với các con năm điều Đức Phật dạy đối với các con nhé. Thì các con nghe và các con cũng thực hiện. Đức Phật khi mà dạy chúng ta mà chúng ta thực hiện thì chúng ta sẽ được kết quả tốt đẹp. Các con ạ, à, Đức Phật dạy là dạy nhân và quả. À, mình gieo nhân này thì sẽ gặt quả này, gieo nhân thế kia sẽ gặt quả kia. Gieo nhân mà hạt giống ngọt thì sẽ lên được trái ngọt. Gieo nhân hạt giống cay đắng thì sẽ ra cái quả cay đắng nhé. Thì các con nhớ, ví dụ mình gieo hạt ớt thì sẽ lên cây gì các con? Và ra quả gì? Quả ớt thì cay đúng không? Đấy, nhìn chung quả ớt là cay, mặc dù bây giờ có ớt ngọt nhưng mà ớt ngọt thì ngọt cũng vẫn hơi cay đúng không thế còn nếu mà gieo nhân hạt à, mít ấy, thì lên cây gì ra quả gì đúng rồi quả mít thì ăn nó ngọt đúng không đấy nhá thì nhân nào là ra quả đấy thế thì bây giờ các con nghe xem đức phật dạy các con năm điều các con nhớ cho thầy thái minh nhé đức phật dạy đối với các con phải nên thực hiện năm điều điều thứ nhất ấy, là các con không được ác độc không được ác độc các con ạ ác độc nghĩa là gì là bạn nào mà lỡ các con không thích là các con muốn đánh bạn ấy muốn hại bạn ấy nghe không kết bè kéo nhau vào đánh bạn ấy vào tùm năm tùm ba xong rồi đánh hội đồng với bạn ấy đấy là ác đấy gọi là mình là ác mình hay thù vặt nhé hay thù là ác đấy các con nhé thế rồi các con à, hay giết hại các cái con vật đi bắn chim nha thế rồi ờ, đi bắt chuồn chuồn cấu đuôi chuồn chuồn đúng không ở đây có bạn nào đã từng cấu đuôi chuồn chuồn giơ tay thầy xem nào có rồi <laughs> không phải đâu đây là thầy thái minh ngày bé cũng hay đi cấu cấu đuôi chuồn chuồn lắm <laughs> giờ khi lớn nên thầy biết đấy là là ác không nên thế con chuồn chuồn nó đang bay để nó báo cho mình biết trời nắng trời mưa các con hiểu không thế đấy các cụ ngày xưa gọi là chuồn chuồn bay thấp thì mưa bay cao thì nắng bay vừa thì dâm mình nhìn con chuồn chuồn bay là nó biết thời tiết ngày xưa là chưa có dự báo thời thời tiết chưa tốt thì mình nhìn con chuồn chuồn bay mình biết trời nắng hay trời mưa thế nên đi báo thời tiết cho mình mình bắt được nó mình đi thế này bắt nó thế là dứt đuôi nó ác quá ừ, nó đau lắm chứ đấy đấy cũng gọi là ác đấy các con ạ à, ác độc nhé thế rồi những cái con vật ở nhà nuôi mà các con đánh đập chúng nó nghe không đánh trâu đánh bò vào đánh đập chúng nó dã man là không được nhé nó đã đi cày cho mình mình còn đánh đập nó dã man à, không được các con hiểu không nào phải yêu thương phải có tính yêu thương phật dạy các con thứ nhất là không được ác độc phải có tính yêu thương nhé các con yêu thương con vật trong nhà mình nuôi con mèo con chó mình phải yêu quý nó nghe không Đó, con chó nó rất trung thành với chúng ta nghe không rất trung thành mà mình phải yêu quý nó nhé Đấy, cho nên đầu tiên các con là phải biết yêu thương và không ác độc không thù hận các con nhớ chưa nào các bạn trong lớp lỡ bạn nào mà bạn ấy ờ, không vừa lòng với mình hay là bạn lỡ bạn nói một cái gì không hay về mình mình cũng đừng thù nghe không người mà hay có tính thù vặt ấy hay là thù dai ấy, cũng không tốt nhé các bạn đừng có thề là tao thù mày đến chết tao cũng mang theo không được thù như không được thề như thế bạn nào mà thề như thế là chết là sẽ đọa rất khổ đấy nhé cho nên tất cả các con nghe lời phật dạy hôm nay là phật dạy là các con hãy cái gieo cái nhân là yêu thương yêu thương mọi người và yêu thương cả cả muôn loài là tốt không được ác độc ác hại để nhất là đối với người là các con không được khởi tâm ác à, nhất là các bạn trai bên này này bạn bạn trai là hay xem những cái bộ phim mà bạo lực ấy, game bạo lực ấy, nhá rồi sinh ra cái tính là muốn chiến đấu muốn coi như là đánh nhau này muốn cầm kiếm cầm gươm cầm súng để bắn người này nhá các các con đây đã ai đã xem những cái xem bộ phim giơ tay thầy xem nào rồi nhiều lắm <laughs> đấy, đấy nhá rồi buông tay xuống như vậy nhá bây giờ thầy thấy hôm nay các con nghe lời phật dạy này những cái phim những cái game bạo lực là nó không tốt các con ạ các con nên bỏ đi xem phim ấy lâu ngày là nó tiêm nhiễm cái tính độc ác vào trong người mình wow. tại sao vừa rồi mà xã hội xảy ra rất nhiều những cái vụ oh, giết người những vụ đâm chém rất dã man đấy báo chí đăng rất nhiều các con ạ mà toàn ở cái tuổi trẻ thôi là vì những cái bạn đấy trước đó là đã từng xem những cái bộ phim bạo lực trong đó là đâm chém bắn giết nhau rất nhiều. Và ai mà Phật dạy gieo cái nhân ác độc này thì người ấy quả báo sẽ rất là đau khổ. Người nào mà xem nhiều cái phim, cái game bạo lực này các con nhớ, là thứ nhất là sau này mặt biến trở thành mặt xấu xí, người ta gọi là mặt ác quỷ đấy. Xem nhiều phim game bạo lực là sau này mặt mình tự nhiên nó sần sùi, nó biến thành mặt ác quỷ. Nhá, bạn nào cũng đẹp trai nhưng sau này mà xem nhiều cũng biến thành cái mặt xấu đấy. Thứ nữa là sinh nhiều cái bệnh quái ác ở trong thân thể nghe không? vì mình mang cái, cái, cái máu bạo lực trong này nó sẽ biến thành những các cái độc tố các con nghe chưa biến thành độc tố gây thành những cái bệnh rất nặng và người đấy sẽ bị chết yểu không được sống dai đâu xem phim bạo lực tâm tính ác độc là không được sống dai và dễ bị chết yểu các con nhớ đấy điều cho nên phật thì phật muốn các con được sống khỏe mạnh này sống lâu dài trường thọ cho nên phật bảo là các con không được ác ác độc mà không được ác thì là không được xem những cái phim ác độc, nghe cái phim bạo lực, bắn giết, đâm chém nhau là các con không được xem. Lên tránh đi, nhá. các con nên khuyên nhau, bảo nhau thôi đừng xem. Xem thì nó cũng thích đấy, thích nhưng mà xong rồi một thời gian là các con sẽ bị nhiễm luôn cái tính hiếu chiến ấy, nghe và mình sẽ đi đâu mình cũng muốn đánh nhau, cũng muốn coi như là chiến đấu, nghe rất nguy hiểm. Cái đó đều không tốt các con ạ, nhé sinh ra bệnh tật cho mình quả báo là mình bị sinh bệnh tật và rất dễ gặp tai nạn, rất dễ, rất dễ bị chết yểu. Đó, thế thì các con nghe lời Phật dạy và nghe Thầy Thái Minh nói hôm nay nhé, tập bỏ dần các cái, cái, cái game bạo lực nhé, không xem, ờ, không chơi, vừa tốn tiền của bố mẹ mà lại tiêm nhiễm cái tính ác cho mình. Tính ác là cái tính rất là, là nguy hiểm, làm khổ mình và làm khổ người. Các con nghe chưa? Nhất là các bạn trai nhá các con cho thầy một tràng pháo tay đi để để cố gắng thực hiện điều này cho thầy ừ. đấy thầy mong lắm đấy điều thứ nhất phật dạy các con là không được ác độc hãy hãy gì yêu thương và nhân từ nha các con yêu thương cha mẹ của mình này yêu thương thầy cô giáo này đấy hôm nay các thầy các cô rất là bận nhưng mà vẫn thương các con cho nên là tổ chức cho cả cho trường đi tham quan một cái điểm du lịch tâm linh đứng đầu trong cả nước. Đấy, chùa Ba Vàng mình giờ là một trong những chùa đứng đầu trong cả nước về về du lịch tâm linh nhé. Rất là mọi người đến đây rất là thích. Thế mà các thầy cô đã tổ chức cho các con đi như này, các con phải yêu thương các thầy các cô chứ, phải yêu kính nhé. Thì tất con nhớ cho thầy điều thứ nhất là không được ác độc mà phải phải yêu thương, yêu thương người này, yêu thương cha mẹ, yêu thương thầy cô, yêu thương các bạn và không ác kể cả đối với con vật nhé không ác đấy không bắn chim không à, cấu đuôi chuồn chuồn nhé à, hay là đánh đập những cái con súc vật không nên vô cớ đánh đập chúng nó nhé các con nhớ chưa đấy là điều thứ nhất nhớ cho thầy này điều thứ hai phật dạy là gì các con không được ăn trộm ăn cắp nha ăn trộm lớn thì chắc không dám nhưng ăn trộm vặt ăn cắp vặt có thầy hỏi điều này giơ tay chắc chắc không ai dám giơ tay đâu nha có ai từ bé đến giờ đã từng ăn trộm ăn cắp vặt không dám giơ tay đúng không thầy biết à cũng có bạn giơ tay rồi đấy rất dũng cảm các con rất dũng cảm đấy thực ra mà nói là nhiều đấy không phải ít đâu đấy thầy đã thấy mấy bạn dũng cảm giơ tay rồi nhưng mà thầy mà thầy nói điều này này ở đây thầy thái minh nói thật là chính thầy thái minh hồi bé như các con đấy cũng đã từng đi ăn đi ăn trộm vặt nghe không thầy đi sang hàng xóm hái trộm cam dù mấy đứa đi sang vườn hàng xóm ăn trộm cam bản thân thầy thế như vậy thầy cũng giơ tay ở đây nhờ bây giờ ai ra sung phong giơ tay cho thầy nào đã từng <laughs> ăn trộm vặt rồi mạnh dạn lên thầy xem nào trung thực nào quá wow, <laughs> gần chưa hết tất cả rồi ơi xin tất cả một tràng vỗ tay <laughs> đấy Thầy rất là vui và Thầy tin là các thầy cô giáo rất là vui vì các con hôm nay đã trung thực. Nha. À, cái trung thực cũng phải có cái duyên duyên đấy. Nghe không? Vì Thầy Thái Minh rất là trung thực. Thầy đã nói là chính Thầy mà hồi bé Thầy cũng đã từng đi ăn đi ăn trộm vặt rồi mà. Đấy, Thầy sang hàng xóm, vườn hàng, nhà ông hàng xóm cam rất là to, rất là ngọt. Thế là Thầy rủ mấy đứa bạn sang đi ăn trộm. Nha. Ăn trộm rồi, nhưng mà rất may là người ta không biết, nó bắt thôi Đấy, thế thì thầy tin là các con đây á, nhiều lắm đấy <laughs> nhiều bạn không trộm cái này thì trộm cái kia nghe không có khi trộm bút của bạn trộm tẩy của bạn trộm comba của bạn có nghe không nhiều thứ nhá xét ra mà nói thì trộm chúng ta mắc rất nhiều nhé nhưng mà thôi cái lúc bé này á chưa ai bảo thì chưa biết thì thôi nhé nhưng mà phật dạy này trộm cắp là điều xấu các con ạ à. Hôm nay các con cùng với Thầy nhận ra cái điều xấu rồi. Trộm là xấu hay là tốt hả các con? Xấu. Xấu là là không ai muốn, đúng không? Không ai quý, không ai yêu người ăn trộm cả. Nha. Điều xấu. Nhưng hôm nay Thầy rất vui là các con đã trung thực rồi đấy. Mình dũng cảm các con ạ. À. Cho nên lúc đầu Thầy nói giơ tay, có mấy bạn giơ tay. Thì những bạn ấy là những cái tấm gương rất tốt nhé. Dám trung thực nhận cái lỗi của mình và trung thực đấy. Các con nhớ rằng cái điều trung thực là vô cùng quý. Dù người đấy là người xấu đi nhưng người ta trung thực, người ta sẽ trở thành người tốt. Các con ạ. Đấy. Người ta mà đang xấu nhưng nếu người ta trung thực, người ta thật thà thì người ta sẽ trở thành người tốt. Đấy, không giấu giếm khuyết điểm, lỗi lầm của mình. Đấy, thì hôm nay Thầy Thái Minh đã tạo một cái nhân duyên để cho tất cả các con đây dám giơ tay nhận mình đã từng từng ăn trộm đúng không? điều đấy là điều rất rất đáng quý nhé thế thì bây giờ các con hãy nghe phật dạy này ăn trộm ăn cắp là một cái nhân xấu các con ạ là mình đang gieo một cái hạt giống xấu ăn trộm ăn cắp thì sẽ bị quả báo là gì nếu người ta bắt được người ta sẽ đánh đập đúng không còn ăn cắp lớn thì người ta sẽ bắt đi tù đấy nhưng mà cái quả báo nặng hơn ấy, Phật dạy là quả báo là người này sau này sẽ nghèo khổ các con ạ. À. Đấy các con nhé. ở à, đây các con có muốn mình sau này giàu có không? Có, giơ tay, giơ tay, giơ tay. Ai cũng muốn mình giàu, không ai muốn. Rồi, tốt, buông tay xuống. Như vậy mình muốn mình giàu thì Phật dạy là không được gieo hạt giống trộm cắp ai mà chăm chỉ trộm cắp thì người ấy sau này sẽ nghèo nhá các con nghe chưa chăm chỉ trộm cắp là sau này càng ngày càng nghèo đấy đời này kiếp này nghèo đời sau kiếp sau lại sinh ra làm con nhà ăn mày đấy các con ạ à, những người làm con người ăn mày á, thường là do kiếp trước người ta đi ăn trộm ăn cắp đấy các con ạ à. nhá hay ai bây giờ phải sinh vào nhà thật thật nghèo cũng là do kiếp trước mình hay ăn trộm ăn cắp đấy. Thế thì các bạn sẽ tự kiểm lại nhé, các con kiểm lại mình. Nếu mình quá nghèo khổ, nhà mình nghèo quá, mà đã nghèo bây giờ mình lại còn hay bị mất cắp nữa cơ, thì biết rằng kiếp trước mình hay ăn cắp lắm. Nhá, Có nhiều người nghèo các con ạ, à. có người giàu người ta không mất của đâu, nhưng mình đã nghèo lại còn bị mất của. Các cụ hay nói vui gọi là cái câu gọi là chó lại còn cắn cái áo rách nghe không áo mình đã rách thì chó nó lại thích cắn nó tươm tủa ra thì chó lại thích cắn người ta áo lành nó lại không cắn thế mình đã nghèo rồi lại còn bị trộm nó đến nhà có mấy cái nồi cái nồi gọi nồi thủng thôi mà trộm mới lại nghiện nó cũng đến nó lấy cắp mất thế tức là mình biết là kiếp trước mình chuyên ăn trộm rồi các con nghe chưa do kiếp trước mình gieo cái hạt giống hạt nhân hay ăn trộm cho nên bây giờ mình bị quả báo là mình nghèo khổ, không được sinh vào nhà giàu có. Những bạn nào mà được sinh vào gia đình có điều kiện giàu có thì biết rằng kiếp trước bạn ấy đã không ăn trộm ăn cắp mấy, ít ăn trộm ăn cắp. Giống như Thầy Thái Minh hồi bé có ăn trộm ăn cắp một vài lần mà lặt vặt đấy, đi trộm cam rồi <laughs> đi trộm chuối, như thế thôi. Nhưng sau đó mà Thầy lớn lên một tí, Thầy biết cái này là xấu là Thầy bỏ ngay, không bao giờ trộm cắp của ai cái gì cả. Không trộm cắp con ạ. À thế cho nên ấy, cái tuổi cấp 2 của các con này bây giờ bạn nào hôm nay có nhân duyên mà được các thầy cô cho về chùa Ba Vàng được nghe thầy Thái Minh nói lời Phật dạy là ăn trộm ăn cắp quả báo sẽ nghèo khổ thì từ ngày mai hay sau hết buổi hôm nay nhé về là các con tuyên bố dứt khoát từ nay trở đi không bao giờ ăn trộm ăn cắp nữa được không các con rồi cho thầy một tràng pháo tay không bao giờ ăn trộm ăn cắp nhé không bao giờ ăn trộm ăn cắp nữa các con ạ à, nhé kể cả là lấy tiền lấy trộm tiền của bố mẹ cũng không được lấy nhé thế rồi ở đây thầy nói là bé như là cái gọn rau thôi các con đi ra ngoài cánh đồng mà hàng nhà hàng xóm người ta có vườn rau nhà người ta tốt cũng không, một ngọn cũng không được lấy rau nhà người ta tốt hơn rau nhà mình cũng không được hái trộm một ngọn không không được hái hái cũng là ăn trộm đấy các con nhớ chưa Thế trong Đức Phật dạy là cây kim này ngọn cỏ lá rau đều không được lấy người ta không cho là không được lấy thế còn nếu mà người ta cho thì mình lấy thoải mái bác ấy bảo là cho con năm mớ rau thì cứ xuống hái đủ năm mớ rau và cho con hết cả ruộng rau con cứ hái hết cả ruộng rau thoải mái nghe không các con nhớ chưa thế còn mà bác hàng xóm mà không được nhé đừng có đụng vào rau của nhà bác nhé là một cọng lá rau cũng không được lấy đấy lấy một lá cũng vẫn là mình là người ăn trộm các con hiểu không chứ không phải nói là tôi lấy mỗi lá rau mà cũng gọi tôi là ăn trộm mà lấy một lá rau cũng là thằng ăn trộm đúng không các con dù mình chỉ lấy một lá <laughs> rau thôi cũng bị mang tiếng là thằng ăn trộm đấy là toàn thân mình bị mang tiếng là thằng ăn trộm luôn chứ không phải tôi lấy mỗi lá rau cũng gọi tôi là ăn trộm mà một lá rau cũng là thằng ăn trộm mang tiếng luôn đấy nhé đấy thế thì các con từ hôm nay đã biết này thầy thái minh nói là phật dạy này ăn trộm là việc xấu là điều xấu và bị quả báo là sau này sẽ nghèo khổ các con ạ. À. Và của cải mình hay bị mất mát. Người bị hay bị mất mát của cải là do kiếp trước cũng hay ăn trộm ăn cắp. <coughs> Thế cho nên hôm nay các con biết điều này rồi thì các con từ nay tuyên bố không ăn trộm ăn cắp nữa nhé. Ăn trộm ăn cắp là rất xấu, từ cái ăn trộm cắp nó sinh ra nhiều chuyện nữa, nhiều chuyện nữa, nghe không? đó thế thì nghe nghe là điều phật dạy thứ hai là không ăn trộm ăn cắp bây giờ các con không ăn trộm ăn cắp mà các con học cái gì nào đã không ăn trộm ăn cắp các con lại làm sao các con lại biết giúp đỡ người nghèo khổ nhé ví dụ mẹ cho 5.000 ăn quà buổi sáng các con bớt ra cho thầy 500 ờ, đồng nhé để biếu ăn mày ăn xin những người nghèo khổ đấy phật dạy là không ăn trộm ăn cắp mà các con lại biết biếu cho những người nghèo khổ hay các con đi lên chùa các con bỏ vào hòm công đức các con nghe chưa tết này có thường có, có, có tiền gọi mừng tuổi đấy để dành ra bỏ vào hòm công đức của chùa để xây chùa như thế này chùa đẹp này để các con ngồi này để các con tụng kinh lễ phật này thì các con lại được phúc báu sau này sẽ giàu có ai từ hồi bé mà chăm chỉ gọi là bố thí đấy đi cho người, cho người ăn mày gọi là bố thí hay là cúng dường lên chùa mình bỏ vào hòm công đức gọi là cúng dường các con ạ. Ai hồi bé mà chăm chỉ bố thí cúng dường giúp đỡ những người nghèo khổ sau này lớn lên sẽ được giàu có. Các con ạ, đấy câu chuyện của Thầy Thái Minh từ bé thì Thầy Thái Minh tuy là có ăn cắp vặt một vài lần nhưng mà Thầy Thái Minh lại rất là chăm giúp đỡ người nghèo khổ nhé. Thầy Thái Minh rất là hay cho người ăn mày ăn xin rất là hay giúp đỡ những người nghèo khổ các con ạ thương lắm và người trong xóm trong làng của thầy mà nghèo thầy cũng rất hay đến giúp đỡ cho người ta đấy thế rồi thầy thái minh đi chùa là thầy thái minh biết làm công đức vào chùa đến ra chùa là mình quét chùa này mình nhặt rau giúp sư thầy này phải không? rồi mình lên chùa mình mình lau chùi ban thờ phật thế rồi thầy có tiền thầy biết cúng công đức vào chùa thế cho nên các con thấy giờ thầy thái minh có chùa rất là to vào vâng, đấy chùa Vàng to lắm đấy ờ, gọi là công trình là ngàn tỷ đấy các con ạ đấy đấy thế thì là cái gì là mình từ bé mình phải biết biết gieo cái nhân biết bố thí biết cúng dường biết giúp đỡ những người nghèo khó thương những người nghèo khổ ai thương được kẻ khó kẻ nghèo người ấy sau này sẽ được giàu có các con ạ nhớ mình đã không ăn trộm ăn trộm là gì lấy của người ta về về mình đúng không các con ăn trộm ăn cắp là lấy của người ta về mình bây giờ mình tôi không ăn trộm cắp là không lấy người ta về mình như thế vô lý lấy một cách phi đạo nghĩa ăn trộm là là vô đạo nghĩa phi gọi là phi nghĩa lấy phi nghĩa mình không lấy mà bây giờ tôi lại còn cho ra mình cho ra mình giúp đỡ này mình công đức cúng dường này các con nghe chưa các con chịu khó làm cho thầy thái minh điều này nhất khoát các con lớn lên sau này sẽ thành đạt và giàu có nhá các con muốn không? Rồi, xin cho một tràng pháo tay. Tất cả sẽ thực hiện điều này cho thầy. <coughs> Đấy nhá. Điều thứ hai các con nhớ chưa? Phật dạy không ăn trộm ăn cắp mà lại chịu khó bố thí cho người nghèo khổ và cúng dường công đức. Dễ nhớ không các con? Đấy, bắt đầu từ ngày mai thực hiện nhá. Có tiền ăn quà, nếu mà bạn nào mà được bố mẹ cho 10.000 bớt lại cho thầy một nghìn bỏ vào con lợn ống ấy để hôm nào đi chùa hay là gặp người ăn mày mang ra cháu biếu bà cháu biếu cháu biếu cụ ăn mày nghe không thầy thái minh là hay cho ăn mày lắm những người nghèo thật nghèo khổ thật là mình hay cho lắm các con tập giống như thầy đi nghe đấy là điều thật đấy thầy kể câu chuyện các con nghe thế này câu chuyện mà lúc thầy chưa đi tu á cái hồi ấy là thầy đang công tác <clears throat> ở bộ công nghiệp hôm là 27 tết thầy được về ờ, từ hà nội thầy về quê thế thì à, thầy hồi là thầy nghèo lắm thầy mới mua được cái xe ba beta thôi các con ạ người ta gọi là xe ba bét nhà đấy ba beta thế mà trên đường thầy về hôm là được tiền thưởng tết này lương tết này là cũng được mấy triệu đấy thế thì thầy đi dọc đường thầy nhìn thấy một bà cụ già bà gánh gồng rất nhiều gọi là lồng bàn rồi rổ giá các con ạ mà đầy nó cồng cành hết thế này mà nhìn cụ già lọm khọm rất là thương mặt nhăn nheo hết cả thế thì thầy mới dừng xe lại thầy mới hỏi cụ ơi thế hôm nay hay bảy tết rồi mọi người ta nghỉ thế thì cụ vẫn đi bán à cụ bảo vâng chú ạ à, tôi vẫn phải đi bán để kiếm đồng nhà tôi ở mãi nam định cơ nhưng mà con cái thì không còn ai chẳng có ai nuôi cả thế tôi đi bán thế này thế bảo thế cụ bán thế này rồi thì tối cụ ngủ đâu tối tôi vào trong chợ tôi nằm thế cụ không ăn tết gì cả mà không tôi thì làm gì có tết nhất gì thế mà bảo thế từ sáng giờ cụ đã bán được cho ai cái gì chưa mà chưa có ai mua gì tết giờ người ta không mua người ta mua hết rồi thế các con biết nào không thầy thái minh bảo thôi cụ ơi cụ xem hết tất cả cái số rổ giá này lồng bàn các thứ này là bao nhiêu tiền con mua hết cho cụ thế bảo sao cô chú lại mua nhiều thầy không con mua con có việc thế rồi ô thế thì thôi tôi bán rẻ cho chú bảo không cụ không phải bán rẻ cụ cứ bán đúng giá cho con đấy thế là cụ bán hết cho thầy một chỗ có bao nhiêu tiền đâu có mấy chục nghìn bạc thì có bao nhiêu đâu thế thế là thầy lại biếu thêm cụ tiền nữa mà các con biết thế nào sau đó thì vì cụ, cụ cụ gánh bằng gánh thì nó được nhiều thế thầy chất lên cái xe ba bé beta của thầy nó có được nhiều đâu thầy chất ngược chất xuôi chồng cuối cùng là thầy đội cái lồng bàn lên trên đầu các anh hiểu không một thanh niên giữa đường phố hà nội mà cái xe của thầy bốn xung quanh là rổ giá <laughs> lồng bàn thầy đội cả cái lồng bàn lên đầu thế mà thầy cứ phóng xe đi ở trên đường phố đấy con ạ thầy mua xong cho cụ biếu cụ tiền xong mà thôi thế thì cụ cầm tiền này đi để đấy cụ nếu ấy cụ đi xem cụ vào nhà trọ nào cụ nghỉ cho nó đỡ rét thế cụ cảm ơn cụ cảm động lắm thế là thầy phóng cái xe đấy đi thầy đi đâu thầy đi đến cái chùa một cột ở hà nội ấy con ạ và thầy vào đấy thầy gõ cửa cụ nhà chùa thế cụ ra cụ nhìn thế này vì cụ cũng biết thầy rồi thầy hay đến chùa đấy lễ mà cụ bảo ơ thế ờ, ờ, ờ, con đi đâu mà lại rổ giá lồng bàn nhiều thế này bảo đấy cụ thấy con hôm nay đặc biệt không mà con mua rổ giá lồng bàn con đến con cúng chùa đấy cụ ạ cụ nhận cho con cái thế thầy vào thầy mới kể cho cụ nghe câu chuyện thầy mua cho một cụ già tám ngoài tám mươi rồi thế là sư cụ vui lắm cụ bảo con làm một cái việc rất là đáng quý đấy là phúc báu đấy con ạ thế là thầy biếu hết lồng bàn rổ giá cho nhà chùa đấy và sau đó thì thầy Thế Minh rất là vui các con ạ. Sau khi mình làm được một cái việc tốt như thế thì tâm hồn mình nó rất là vui, rất là hoan hỉ. Thầy phóng xe một mạch về nhà và đúng là trên đường đi mình gặp rất nhiều điều may mắn các con ạ. À. Nhá. Thế thì thầy mới thấy là tất cả những cái điều may mắn tốt lành nó chỉ đến với mình khi mình có những cái hành động thật tốt đẹp các con ạ. Và sau đó thầy gặp rất nhiều những điều may mắn tốt lành. Thầy nghĩ là rời Phật độ trì cho mình đó, đây là Thầy một câu chuyện rất thật của Thầy Thái Minh. Thì hôm nay Thầy kể cho các con nghe để Thầy muốn tất cả các con sau này cũng thế, biết thương yêu, biết giúp đỡ những người nghèo khổ các con nhớ Nhìn thấy người nghèo khổ đừng khinh thường người ta. Nghèo, người ta sang cơ lỡ vận, người ta nghèo khổ, mình đừng xem thường. Nhỡ nhà mình, mai mốt mà bố mẹ mình sang cơ lỡ vận cũng nghèo khổ, cũng đi ăn mày như ta thì sao? Nghèo, thì các con đừng khinh thường người ta nhé. Mình khinh thường người nghèo, sau này mình cũng có thể bị quả báo nghèo như người ta đấy. Cho nên Phật dạy là không ăn trộm, ăn cắp, lấy về phi nghĩa mà lại cho ra giúp đỡ mọi người. Các con nhớ chưa? Nha, cố gắng thực hiện điều này cho Thầy để sau này mình được được giàu có, được thành đạt. Đấy là điều thứ hai Phật dạy. Ngồi mỏi chân chưa? Chưa. Nếu mỏi chân thì cho đứng lên <laughs> lễ Phật nha. Đứng lên cái nào. Đứng lên. Đứng lên lễ Phật cái đã. Rồi. À, anh Đức Anh ơi, cho các bạn hát bài gì đi? Bài bài Người tôi yêu tôi thương có trên nhỉ? Có đi. Ban âm thanh cho thầy nhạc. Các con biết cái bài Người tôi yêu tôi thương không? À, nếu về dự khóa tu mùa hè chùa vàng con sẽ học bài này rất nhanh. À, bài này sẽ hát nè. Bên trái tôi đây là người tôi yêu tôi thương hay là là bạn bạn tôi, anh em tôi. Xong rồi lại bên phải tôi đây là bạn tôi, anh em tôi trước mặt tôi đây là bạn tôi anh em tôi xung quanh tôi là bạn tôi anh em tôi bài ấy chỉ có thế thôi nhưng mà rất là hay nhé các con sẽ hát này để anh đức anh à, à, hướng dẫn chương trình đức anh sẽ sẽ hướng dẫn các con hát bài này cực kỳ vui nhé à, khi mà hát là các con sẽ giơ tay để vỗ vào vào vai bạn bên cạnh nhé đấy bên trái đây tôi đây là bạn tôi anh em tôi này bên phải tôi đây là bạn tôi anh em tôi người tôi yêu tôi thương cũng được bên trái tôi đây là người tôi yêu tôi thương bên phải tôi đây là người tôi yêu tôi thương anh đưa Anh hướng dẫn mọi người Dạ vâng, con à, kính bạch thầy kính thưa các thầy cô giáo cũng như là các bạn à, học sinh của trường Trung học cơ sở Tứ Cường thì được sự dạy trên sư phụ thì bây giờ đưa Anh xin phép hướng dẫn cho thầy cô giáo cũng như các bạn chúng ta sẽ cùng hát với nhau một bài rất là hay và ý nghĩa được mang tên là Người tôi yêu tôi thương ạ. Vâng ạ, bây giờ thì trước khi vào nhạc thì chúng ta sẽ tập trước một lần Đấy, như thầy vừa hướng dẫn rồi đấy thì là xin hỏi các bạn mấy cả thầy cô giáo là tay đâu tay đâu ạ xin mời giơ hết cả hai cánh tay của ta lên đi ạ giơ cao cả hai cánh tay ạ rồi ạ khi nào bắt đầu là bên trái chúng ta sẽ vỗ vai người bên trái mình chuẩn bị ạ bên trái tôi đây là bạn tôi anh em tôi Bên phải tôi đây là bạn tôi anh em tôi Trước mặt tôi đây là bạn tôi anh em tôi Xung quanh tôi đây là bạn tôi anh em tôi Bên trái tôi đây là người tôi yêu tôi thương Bên phải tôi đây là người tôi yêu tôi thương Trước mặt tôi đây là người tôi yêu tôi thương Xung quanh tôi đây là người tôi yêu tôi thương Người tôi yêu tôi thương đang ngồi bên trái của tôi Người tôi yêu tôi thương đang ngồi bên phải của tôi Người tôi yêu tôi thương đang ngồi xung quanh tôi đó Người tôi yêu tôi thương đang ngồi xung quanh tôi đây Đây nghĩa là các bạn chúng ta sẽ à, mạnh dạn lên nha các bạn nha. Chúng ta vận động cho ấm người lên đi ạ vui. Bây giờ xin xin mời âm nhạc ạ Rồi Tay đâu tay đâu à Vỗ tay to lên đi ạ Đấy. Bên trái tôi là người tôi yêu tôi thương Bên phải tôi là người tôi yêu tôi thương Trước mặt tôi là người tôi yêu tôi thương Xung quanh tôi là người tôi yêu tôi thương Người tôi yêu tôi thương đang ngồi bên trái của tôi Người tôi yêu tôi thương đang ngồi bên phải của tôi Người tôi yêu tôi thương đang ngồi xung quanh tôi đó người tôi yêu tôi thương đang ngồi xung quanh tôi đây bên trái tôi là người tôi yêu tôi thương bên phải tôi là người tôi yêu tôi thương trước mặt tôi là người tôi yêu tôi thương xung quanh tôi là người tôi yêu tôi thương người tôi yêu tôi thương đang ngồi bên trái của tôi người tôi yêu tôi thương đang ngồi bên phải của tôi người tôi yêu tôi thương đang ngồi xung quanh tôi đó người tôi yêu tôi thương đang ngồi xung quanh tôi đây giơ tay cao lên các bạn ơi tôi yêu tôi thương bên phải tôi là người tôi yêu tôi thương trước mặt tôi là người tôi yêu tôi thương xung quanh tôi là người tôi yêu Người tôi yêu tôi thương đang ngồi bên trái của tôi Người tôi yêu tôi thương đang ngồi bên phải của tôi Người tôi yêu tôi thương đang ngồi xung quanh tôi đó Người tôi yêu tôi thương đang ngồi xung quanh tôi đây Một lần nữa Bên trái tôi là người tôi yêu tôi thương Bên phải tôi là người tôi yêu tôi thương Trước mặt tôi là người tôi yêu tôi thương xung quanh tôi là người tôi yêu tôi thương người tôi yêu tôi thương đang ngồi bên trái của tôi người tôi yêu tôi thương đang ngồi bên phải của tôi người tôi yêu tôi thương đang ngồi xung quanh tôi đó người tôi yêu tôi thương đang ngồi xung quanh tôi đây cao tay lên rồi vui không các con rồi cho thầy một tràng vỗ tay nữa <laughs> rồi rất vui và rất là đầy yêu thương. Thầy cảm ơn tất cả đại chúng. Rồi, xin mời mọi người ngồi xuống. <laughs> Đấy. À, các thầy, các cô về sẽ hướng dẫn cho các em ở trường. Hát cái bài này rất là vui. Đấy. À, nội dung bài hát rất là ca từ rất là ngắn. Bên trái tôi đây là bạn tôi, anh em tôi. Bên phải tôi đây là bạn tôi, anh em tôi. Trước mặt tôi đây là bạn tôi, anh em tôi. Và xung quanh tôi là bạn tôi, anh em tôi và vâng, rất là dễ bài này rất dễ hát à, ở chùa Ba Vàng thì à, bài này có thể được dùng trong rất nhiều ừ. Đấy, thì thì à, nó sẽ giúp cho chúng ta kết nối ừ, tình bạn và yêu thương rất là nhiều. Như vậy là các con đã nghe được hai điều Phật dạy nhé hai điều Phật dạy. Vì ờ, à, Thầy trưởng đoàn có nói là thời gian của đoàn mình rất là ngắn, cho nên là năm điều thì hôm nay chắc Thầy chỉ nói ba điều thôi, hai <laughs> điều để dành đến lần sau nhé. <laughs> Ờ, và điều thứ ba Phật dạy nữa các con ạ, đó là gì? Là các con không được nghiện ngập nhé, không được nghiện ngập. Ai gieo nhân nghiện ngập, tức là bây giờ mình nghiện nghiện gì? các con nghiện thuốc lá các bạn trai ở đây những ai đã hút thuốc lá giơ tay giơ tay trung thực cho thầy xem nào mạnh dạn thế nào <laughs> rồi ai đã từng coi như là uống rượu khá nhiều <laughs> chắc là rồi các con bỏ tay xuống rồi chắc là bây giờ thầy hỏi đến dùng thuốc phiện thì không bạn nào dám giơ tay đâu <laughs> ai đã dùng ma túy đá chưa? Dù ra tay thì xem nào. Không có ai. Được, tốt. Rồi, thuốc phiện có ai dùng không? Không, tốt. <laughs> Thầy tin là nhà trường quản lý rất là tốt, thì các con chưa ai dính vào cái này. nhé. Thế thì Phật dạy là không được nghiện ngập các con ạ. À. Nghiện rượu, nghiện ma túy, nghiện thuốc lá, thuốc lào. Nghe không? Có người ta nghiện thuốc lào kinh lắm các con ạ. À. Trên mới có câu là gì? Nhớ ai như nhớ thuốc lào mà đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên. Người ta đến đây người ta bảo Thầy con bỏ cái gì bỏ được, bỏ vợ con bỏ được, nhưng thuốc lào con không bỏ được. Nghiện đến thế các con có thấy khổ không? Tất cả những cái thứ nghiện đấy đấy con ạ, à. thuốc lá, thuốc lào, rượu, ma túy, cờ bạc, <coughs> đánh bài đánh bạc mà nghiện đấy còn cá độ và ở đây còn bây giờ còn cái nghiện này nữa con này nghiện gì nghiện game các con đây những ai nghiện game giơ tay thì xem nào nhiều lắm con gái cũng có đây này rất nhiều tôi buông tay xuống nha nghiện game thầy biết rồi các con buông tay xuống nghiện game nghiện game cũng là không tốt các con ạ à. nghiện game nhiều các con bỏ bê việc học hành bỏ bê việc giúp đỡ gia đình cha mẹ nghe không cho nên nghiện game nó mất rất nhiều thời gian và thầy đã được xem một clip có một bạn nghiện chơi game cuối cùng bạn đói bạn chết luôn ở trên bàn game trên bàn máy tính luôn đấy trong báo chí trên mạng đã đưa nghiện chơi thâu đêm suốt sáng cuối cùng bạn suy nhược chết luôn đó thế thì mấy cái nghiện này phật dạy là ai mà nghiện ngập những cái thứ này như vừa thầy vừa kể đấy thì quả báo là gì người nào nghiện ngập quả báo sau này sẽ mất trí tuệ trí tuệ càng ngày càng bị mất đi trở thành người ngu đần các con có muốn mình trở thành người ngu đần không các con có muốn mình trở thành người có trí tuệ không có có thì không được đam mê nghiện ngập những cái thứ như vừa nãy thầy kể nhé nghiện uống rượu nghiện hút thuốc lá thuốc lào nghiện cờ bạc nghiện ma túy nghiện chơi game chơi game phải có giờ giấc có thời gian thôi nghe không giải trí một chút thôi không được nghiện say mê rồi đòi tiền bố mẹ suốt ngày đi chơi game quả báo sau này các con sẽ bị mất trí tuệ đấy con ạ à. mất trí tuệ người ta tự nhiên nhìn, nhìn thấy mình đi ra ôm cột điện đứng cười một mình à, đi ra đường thấy mình ôm cột điện cười à, thế là mất trí đấy người ta gọi là người người điên nha đấy là quả báo đấy các con sẽ bị quả báo ai cứ nghiện những thứ này một thời gian là sẽ bị suy tàn cơ thể mất đi trí tuệ các con thấy những người nghiện ma túy không đều suy tàn rồi còn mắc bệnh thêm vào nghiện ma túy còn mắc sida nữa <coughs> những người bị sida rất khổ con ạ à. đó thế cho nên các con hôm nay nghe ba điều phật dạy đã còn hai điều thầy sẽ để lần sau nhé vì thời gian của đoàn không còn hai điều nữa lần sau thầy sẽ nói tiếp hôm nay nhớ ba điều đã này không được ác độc nhé không được giết hại sinh vật một cách vô cớ không được giết người mà phải yêu thương muôn loài các con phải nhớ thứ hai là không được ăn trộm ăn cắp phải biết giúp đỡ người nghèo khổ bố thí làm phúc thứ ba là không được nghiện ngập nhớ cho thầy ba điều này chưa rồi thế nhá ai mà làm được ba điều này thôi ấy, là cũng rất tốt rất quý rồi đấy các con ạ à, rất là quý chắc chắn các con mà làm được ba điều này các con cũng sẽ là học sinh ngoan rồi và sẽ học giỏi đấy sẽ tốt Đấy, thì hôm nay là Thầy Thái Minh nói ba điều Phật dạy đã. Còn đối với các Thầy thì Phật dạy nhiều lắm, nhưng các con Phật dạy năm điều đơn giản như thế, nhưng mà còn hai điều Thầy cho nợ để lần sau. Thế là Thầy, các thầy cô còn nợ Thầy hai điều nữa nhé. Hôm nay sẽ lên đây để Thầy, <laughs> thầy à, <coughs> để Thầy trả nốt. Các cô là mắc nợ, là Thầy đáng nhất Thầy về trả đủ năm điều, nhưng mà chưa chưa trả được vì hôm nay thời gian ngắn quá. Thì thôi hôm nay cũng là cái nhân duyên Thầy trò trường à, À, Trung học cơ sở Tứ Cường về thăm chùa lễ Phật. Thầy Thái Minh với cái tinh thần của người thầy rất là yêu quý học trò và quý các cháu lắm. Mong rằng là tất cả các con sau này sẽ trở thành, chắc chắn sẽ trở thành những con ngoan trò giỏi dưới cái sự giáo dục của các thầy, các cô, nhà trường và các con sẽ làm lợi ích cho nhiều cho đất nước. Như bác Hồ nói, đấy, tương lai của đất nước ở trong tay của các con đấy. Các con là chủ nhân tương lai của đất nước nhé. Thì Thầy chúc cho thầy trò của nhà trường à, tinh tấn này, Ờ, dạy tốt, học tốt này, à, mọi người được sức khỏe và cả trường luôn luôn là trường trường tiên tiến xuất sắc nhé. À, ờ, A Di Đà Phật. Thế giờ hôm nay thầy chúc phái đoàn nhà trường chúng ta có một chuyến coi như là dã ngoại thật là nhiều bổ ích và vâng, các con về nhà đem được thật nhiều niềm vui và học tập thật tốt. Một lần nữa thầy xin chúc à, phúc lành đến tất cả. A Di Đà Phật. Rồi. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu